gồm nướng đây các bạn có thể nhìn thấy đây ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, là tôi sẽ vặn nhỏ cùng lúc là cả ba bếp lại đây vặn nhỏ ba bếp lại để mình dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á khi mà ngọn lửa tắt á thì cái que cảm biến của bếp này nó sẽ nhận được ờ,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 thì ở điều kiện bình thường á ở cái cảm biến này nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu ở bên dưới đáy nồi chúng ta nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những loại nồi mà nó có cái đáy dày các bạn không có nên sử dụng những loại nồi đáy mỏng những loại nồi đáy mỏng á, <clears throat> nó rất là dễ tản nhiệt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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó khi mà các bạn quý của hàng chúng tôi đó các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một bộ pin sạc thì nó sẽ bao gồm ở đây là nguyên sạc đây như thế này đi kèm một cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét và cuối cùng là một cái lò xo thì tuổi thọ của pin sạc này nó sẽ vào khoảng từ 3 đến 4 năm mỗi khi mà các bạn sạc đầy pin các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng từ hai tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì tức là trung bình mỗi tháng đó, các bạn sẽ chỉ tốn khoảng cho các bạn thì cái thời sạc pin của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng thì các bạn có thể để sạc qua đêm mà các bạn vừa sạc vừa sử dụng được được không có sao cả bên trái bên trái là 260 và bên phải là 300 bên thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với cái nồi và nó sẽ cho chúng ta nhiệt độ khác nhau đây biết bên trái nó khóa ra thì mà khi mà sạc pin á để có thể nhận biết khi nào pin yếu á ờ, khi nào pin đầy pin yếu á khi nhận biết ờ, để nhận biết khi nào pin đầy á thì các bạn có thể quan sát đèn hiển thị trên đầu cắm sạc này khi mà hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây á, thì có nghĩa là pin đã đầy rồi còn để mà nhận biết khi nào pin yếu á, các bạn quan sát đèn hiển thị trên bếp đây khi mà bạn đang sử dụng á, mà thấy đèn hiển thị đây nó chớp ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn nên ờ, cắm sạc vào để mà sạc pin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 không chọn thời gian thì khi mà các bạn sử dụng sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì các bạn lưu ý á, là chúng ta phải để học pin là trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, mà vẫn cái cho bên trong học pin á, thì khi hết thời gian cho nó cắm bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp